Ui, bạn đi con Nước này sâu quá chị ta Punya gua, punya gua. đi cây là thế nhỉ Phụ Minh ơi, Phụ Minh ơi, nhanh lên Phụ Minh ơi Ôi, sâu quá Sâu phép quá Sâu quá Nhìn xem Nước sâu đến đầu gối luôn Nước sâu Đáng ghét Nún, nún, nún, nún